Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với trang địa phương của Đài truyền hình Việt Nam số đầu tiên của năm mới 2014. Và những người làm chương trình xin gửi lời kính chúc quý vị khán giả sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui và những thành công mới. Trong chương trình trang địa phương hôm nay, chúng ta cùng đến với công tác quản lý thị trường ở Bắc Giang vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, cũng là lúc các mặt hàng giả kém chất lượng bị trà trộn vào thị trường, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Tỉnh Quảng Bình đang có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn, yên tâm bám biển. Những khó khăn, thách thức trong công tác điều trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS ở Nghệ An. Nhiều dự án đã hết, người bệnh không còn được khám bệnh cấp thuốc miễn phí nữa. Ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, thủ tục thách cưới nặng nề đã bị loại bỏ bằng quyết tâm của chính người dân. Phần cuối trang địa phương chúng ta cùng đón Tết với đồng bào Mông ở Co Mạng, Thuận Châu, Sơn La. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý thị trường trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Tuy nhiên, để việc này có hiệu quả hay không, không chỉ nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính quyền, mà đối với người dân cũng cần nêu cao cảnh giác đối với các loại hàng giả, hàng kém chất lượng. Cái này là rất dễ phân biệt. Đây là chai nước mắm nam ngư thật. Còn đây là chai nước mắm giả. Để phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, điều này cũng không khó. Chúng tôi đã có nhờ đội chống hàng giả, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang hướng dẫn chi tiết. Su trên nắp chai và hàng thật và cái không có chữ chiên su và cái viền này thì răng cưa thì rất là mờ và nó, nó không được sắc nét như thế này và đặc biệt trên cổ chai thì không có in khắc ngày hàng sản xuất hàng sử dụng. Theo thống kê, trong năm 2013, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra xử lý gần 1.500 vụ với tổng số tiền thu nộp kho bạc nhà nước trên 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng người tiêu dùng tiêu thụ, sử dụng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hết hạn sử dụng không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn xảy ra ở khá nhiều nơi. Chính vì vậy, Tri Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang cũng khuyến cáo đến người tiêu dùng cũng như các đơn vị kinh doanh trên địa bàn khi mua bán sản phẩm. Điều trước tiên cần quan tâm là hàng hóa phải có nhãn bằng tiếng Việt, có ghi rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, các chỉ tiêu chất lượng, đo lường, điều kiện bảo quản sử dụng. Riêng về cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa là chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp là nếu sản xuất trong nước phải cung cấp đủ cho chúng tôi được cái công bố tiêu chuẩn chất lượng về hàng hóa đấy là về hàng sản xuất trong nước còn những cái hàng à, nhập khẩu là phải có đầy đủ những cái giấy tờ Hiện nay, Tri Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các loại mặt hàng thiết yếu như lương thực, mì chính, rượu, bia, bánh mứt kẹo, đường, sữa, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Để đảm bảo ổn định thị trường và cung cầu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tích cực tuần tra kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá về găm hàng về đầu cơ găm hàng về mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ Mặc dù như vậy nhưng hiện nay thị trường hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán tràn lan trên thị trường. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu trong quá trình đi kiểm tra, chi cục quản lý thị trường có bỏ sót những loại mặt hàng trên hay việc đi kiểm tra chỉ là hình thức? Bởi hệ lụy của nó mang lại không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài chính của người tiêu dùng mà nó còn làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường hàng hóa cũng như làm giảm uy tín của các nhà sản xuất trên thị trường. Sau siêu bão số 10, hoàn lưu bão số 11, lốc xoáy và lũ quét toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 300 tàu cá các loại của ngư dân các địa phương trong tỉnh bị hư hỏng và bị chìm. Tổng thiệt hại mà bão lũ gây ra đối với ngư dân Quảng Bình lên đến gần 150 tỷ đồng. Hai tháng sau bão, cùng với sự nỗ lực của bà con ngư dân, sự hỗ trợ của các cấp các ngành, đặc biệt là sự giúp đỡ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngư dân các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đang dần khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất. Xã Biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Toàn xã có đồi tàu 373 chiếc thì đã có 80 chiếc bị hư hỏng. Một nửa trong số đó rất khó có khả năng khắc phục. Đầu năm 2013, gia đình ông Phạm Minh Thiền ở thôn Thường Đức, xã Đức Trạch, huyện Bù Trạch đã đầu tư trên 2 tỷ đồng để đồng mới tàu cá công suất 600 CV. Khi con tàu đang ở giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị ra khơi thì bão số 10 ập tới, vừa gió giật trên cấp 13, cấp 14 còn với chiều cường đã đánh ra tàu cá của ông mắc cạn ở bờ. Để tiếp tục ra khơi, ông cần 400 đến 500 triệu đồng và khoảng 2 tháng trời để sửa chữa. cơn bão ờ, số 10 và số 11 đó, là khó khăn của ba con ở đấy là toàn dân thiếu nói nhưng mà riêng dân đánh cá của chúng tôi là đi được mấy à, bon chen đấy cái để đóng cái tàu để vươn xa vươn khơi theo chủ trương của nhà, của nhà nước à, nhưng mà chứ hiện bây giờ thì bào lụt thành phố Ờ, là trung tâm của ai nên gỗ lạt với đồ ờ, tài sản cũng thất bại. Thời điểm năm 2008 2009 theo quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân được hỗ trợ dầu với điều kiện bắt buộc là tàu thuyền đỏ phải có bảo hiểm, nên chủ tàu đổ xô đi mua bảo hiểm. Nhưng từ đầu năm 2010 đến nay, do quyết định 289 không còn hiệu lực, nên các tàu cá ở Quảng Bình cũng lãng quên việc mua bảo hiểm. Cứ mỗi một mùa biển đi qua, lượng tàu cá mua bảo hiểm lại thưa thớt dần. Theo số liệu của các đơn vị bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, chỉ có khoảng gần 300 tàu cá trong tổng số trên 5.200 tàu cá của ngư dân trong tỉnh tham gia bảo hiểm, chiếm chỉ trên 5%. Bà con ngư dân cũng là chưa chưa chủ động để là mua cái bảo hiểm để bảo hiểm cho cái tàu của mình. À, thì do vậy trong cái cơn bão số 10 vừa qua thì số lượng thiệt hại rất lớn à, thì à, rất lớn những cái số tàu được bảo hiểm thì rất ít số tàu cá của Quảng Bình tăng lên qua hàng năm đặc biệt để vươn khơi vươn xa đánh bắt hải sản dày ngay trên biển ngư dân Quảng Bình đã tập trung cải hoàn đồng mười tàu có công suất lớn để đánh bắt xa bờ giá trị mỗi chiếc lên đến vài tỷ đồng trong tổng số trên 5.200 tàu cá hiện nay Quảng Bình có 989 tàu có công suất từ 90 CV trở lên. Tôi cũng rất khuyến cáo bà con ngư dân tức là mình nên chủ động hơn, tích một nguồn kinh phí trong quá trình đầu tư sản xuất để mua bảo hiểm hàng năm. Không khoanh tay đứng nhìn, vượt lên tất cả những khó khăn, vì năng lòng với tiếng gọi thiêng liêng của biển cả và vì cuộc sống mưu sinh. Ngay sau bão số 10, ở tất cả các làng biển Quảng Bình như trở thành một đài công trường để ngư dân hàn gắn lại những gì mà thiên tai, bão, lũ đã cướp đi. Mong muốn của em là tàu sớm hoàn thành để có thể vươn khơi đánh bắt làm ăn để ờ, thu nhập kinh tế của gia đình cũng ờ, vừa ờ, góp phần bảo vệ biển đảo cho Tổ quốc. Cùng chung lưng đầu cần để giúp ngư dân khắc phục nhanh hậu quả của thiên tai, sửa bằng biển sản xuất, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại của trên 3.400 khách hàng. Trong đó có gần 300 đối tượng là ngư dân để có phương án khoanh nợ, giảm lãi suất đồng thời bổ sung vốn vay để khắc phục sau bão với số tiền 50 tỷ đồng. Miễn giảm lãi suất cho vay cho hơn 50 khách hàng với số tiền 2,5 tỷ đồng và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xem xét miễn giảm lãi suất cho các hộ ngư dân bị thiệt hại, không còn khả năng trả nợ. Nhờ vậy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2013, sản lượng khai thác đánh bắt thủy sản của tỉnh Quảng Bình vốn đạt gần 61.000 tấn, đạt trên 112%, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Chúng tôi có cái chính sách là cơ cấu lại cái nợ nếu đến kỳ hạn nợ mà khách hàng chưa trả được. Thứ hai là giảm lãi suất tiền vay trên hợp đồng tín dụng. Ờ, trường hợp thứ ba là ờ, khi khách hàng mà gặp khó khăn mà xảy ra nợ xấu thì chúng tôi có cơ chế miễn giảm lại để mà khuyến khích khách hàng trả nợ để mà rồi tiếp tục vay để ờ, khôi phục sản xuất. Bằng tính nội lực của mình, sự trung lương động cơ của các hộ ngư dân sự hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành có liên quan vượt lên tất cả những khó khăn chỉ một tháng sau bão số 10 280 trên tổng số trên 300 con tàu bị hư hỏng đã được tu sửa để vươn tới vùng biển xa trong số đó có cả những con tàu mà chỉ mới gần đây thôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ quay về lại được với biển trước sự tàn phá khủng khiếp của siêu bão số 10 cũng đã có những chuyến cập bến đầu tiên với đầy con cả nặng cùng với ngư dân cả nước vượt lên tất cả khó khăn mỗi một người ngư dân, mỗi một tàu cá, mỗi một tổ đoàn kết hợp tác sản xuất trên biển của tỉnh Quảng Bình đang ngày đêm cùng ngư dân cả nước vươn tới những trường xa để giành lấy no ấm. Và cùng với triều triều con dân đất Việt, họ đang ngày đêm góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những năm qua, cùng với các chính sách mạnh mẽ của chính phủ, sự hỗ trợ của các nguồn lực quốc tế đã góp phần to lớn trong việc khống chế gia tăng lây nhiễm HIV ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Nghệ An, Tuy nhiên, công cuộc phòng chống AIDS đang đối mặt với những khó khăn thách thức khi các chương trình này đang bị cắt giảm mạnh. Trong đó, công tác tư vấn điều trị cho những người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Phòng khám Lai Ghép tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Phòng khám này tiếp nhận tất cả trẻ em bị nhiễm HIV hoặc nghi ngờ bị nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Các em được khám theo dõi định kỳ, được điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. Những bệnh nhi dưới 18 tháng tuổi được cấp sữa miễn phí cho đến nay, phòng khám lai ghép Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được đánh giá là một trong những phòng khám hiệu quả nhất cả nước. Chưa có trường hợp nào tử vong trong quá trình điều trị. Hầu hết các bệnh nhi đều thay đổi rõ rệt về tình trạng sức khỏe khi được điều trị tại đây. Khi mà cháu chưa điều trị ở đấy thì cháu gây co mổ miếu thì cháu điều trị ở đấy thì à, hàng tháng thì ba cái đi lấy à, cho cháu là thuộc đeo đan uống thuộc đeo đan đúng giờ giấc thì cháu lên cấn thì ờ, cháu ờ, có sức khỏe thì ờ, mỗi năm là đi khám hai lần sẽ đây bốn ăn uống đều đầu rồi là uống thuốc đều đầu thì lên cân nhánh Tuy nhiên từ năm 2014 trở đi, những bệnh nhi bị nhiễm HIV như Trần Văn Tê sẽ không còn được khám, xét nghiệm cấp thuốc điều trị ARV và thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội miễn phí hoàn toàn như từ trước tới nay. Bởi các chương trình quốc tế tài trợ cho công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đang bị cắt giảm mạnh, đây là phòng khám tư vấn và điều trị miễn phí cho trẻ em bị nhiễm HIV và bị phơi nhiễm bởi HIV do dự án Lai ghép tài trợ. À, hiện tại thì phòng khám đang quản lý và điều trị cho hơn 300 bệnh nhi nhiễm HIV, à, trong đó thì hơn 100 cháu đang điều trị bằng thuốc kháng virus ARV. À, và cho đến và trước những thông tin là các dự án ờ, quốc tế trong đó có dự án lai ghép sẽ cắt giảm một phần rất lớn về ờ, nguồn tài trợ thì ngay cả y bác sĩ ở đây cũng chưa biết các bệnh nhi sẽ được điều trị như thế nào Ờ, phòng khám ngoại trú HIV Nhi triển khai từ năm 2008 tính đến đây là 5 năm. Nhờ cái dự án này đã hỗ trợ chăm sóc, tư vấn, điều trị cho những trẻ em không may bị mắc căn bệnh thế kỷ HIV. Rồi mà nghe tin, rồi đây sẽ không có cái dự án, không có chương trình này nữa, thì không biết các trẻ này thì được nhận thuốc ở đâu. Bởi vì cái thuốc ờ, những cái trẻ mà điều trị HIV này khác hẳn với những căn bệnh khác ngày nào, tháng nào cũng phải dùng thuốc này. Và với một số lượng như chúng tôi tính ra một năm là phải ít nhất là à, tính ra khoảng vài chục triệu, đều không tính được cái xét nghiệm. Chúng tôi biết rằng là mỗi cái xét nghiệm, ví dụ xét nghiệm BISA đó là phải một triệu sáu triệu bảy, rồi xét nghiệm CR4 cũng phải ba bốn trăm nghìn và các xét nghiệm khác. À, chúng tôi mong rằng để có cái à, cơ quan à, có chức năng thì cái nghiên cứu à, sẽ hỗ trợ cho các kiểu sau đây dự án sẽ kết thúc Phòng khám miễn phí cho người lớn cũng thuộc dự án lai ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đang quản lý và điều trị cho gần 1.500 người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS, trong đó gần 1.000 người đang được điều trị thuốc kháng virus ARV. Đây là phương pháp điều trị kéo dài sự sống cho người nhiễm HIV rất hiệu quả và hầu hết những người nhiễm HIV AIDS đều mong muốn. Trung bình mỗi tháng giá trị tiền thuốc ARV cấp cho mỗi bệnh nhân là khoảng 1,2 triệu đồng và 90% nguồn thuốc này được cung cấp từ các chương trình quốc tế. Như vậy, nếu tính sơ bộ tiền thuốc ARV cho các bệnh nhân nhiễm HIV AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lên đến hàng tỷ đồng một tháng. Vì vậy, các chương trình cắt giảm khoản chi phí này sẽ là một thách thức lớn đối với công tác điều trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái hiệu quả của điều trị ARV là nó trên cả có những bệnh nhân chúng tôi cho rằng là trên cả sự mong đợi Việt Nam bây giờ đã thoát khỏi cái, ờ, các ờ, một trong những nước nghèo. Như vậy thì các chương trình dự án của quốc tế người ta sẽ rút dần đi. Thì ờ, những bệnh nhân nhiễm HIV của chúng tôi bây giờ thì họ sẽ có rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là các cái dự án rút đi thì không biết bây giờ là các cái nguồn tài trợ không có nữa thì bên bảo hiểm y tế thì bây giờ đến thời điểm này thì cũng chưa có một cái chính sách nào rõ ràng của bảo hiểm y tế là cho người nhiễm HIV được hưởng bảo hiểm y tế, cấp không cái ờ, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV. Ở Nghệ An, tình hình lây nhiễm HIV vẫn diễn biến phức tạp và công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức bởi số người nhiễm mới vẫn đang ở mức cao. Nghệ An vẫn đứng thứ 6 trong 9 tỉnh thành có số người nhiễm cao nhất cả nước. Vì vậy, trong khi chờ quyết định của chính phủ, các bộ ngành liên quan – tỉnh Nghệ An cần có những biện pháp kịp thời nhằm duy trì kết quả và khống chế tỷ lệ nhiễm HIV dưới 0,15% dân số toàn tỉnh vào năm 2015 và không tăng trong những năm tiếp theo như kế hoạch đề ra. Chúng ta sẽ đến với các tỉnh miền núi phía Bắc, bây giờ đang là mùa cưới của đồng bào Mông. Nếu như nhiều năm trước, hủ tục thách cưới nặng nề khiến cho nhiều cặp vợ chồng trẻ vừa cưới đã phải đối mặt với món nợ nhiều năm không trả nổi, thì giờ đây Điều đó đã thay đổi nhờ nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nghị quyết này trong phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn biết đến xã Nà Hầu, huyện Văn Yên qua tục cúng rừng của người Mông Hoa khi họ di dân định cư tại đây từ những năm 80. Song ít ai biết đến có một nghị quyết với cái tên không để người dân tự do thách cưới cao phải theo mức quy định. Một sự tuyên chiến chưa từng có của đội ngũ cán bộ người Mông với chính hủ tục từ lâu đời của tổ tiên để lại. Nghị quyết này đã làm thay đổi cuộc sống của đồng bào người dân nơi đây. Lao động. Tục thách cưới có từ bao giờ thì chẳng ai nhớ, chỉ biết rằng theo quan niệm của người Mông, khi con gái đi lấy chồng tức là trong nhà mất đi một lao động chính. Vì vậy, nhà gái đương nhiên có quyền thách cưới thật cao. Thông thường, số tiền thách cưới sẽ là 7 đồng bạc trắng, từ 2 đến 3 tạ lợn, khoảng 200 đến 300 lít rượu và hai con trâu to. Cả hai họ sẽ ăn uống linh đình trong 3 ngày liền. Cũng chính vì tục thách cưới này mà nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Na Hẩu sau khi lấy nhau phải rơi vào cảnh nợ nần, túng bấn. Ông Giàng Trần Phử, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, cũng đã từng là nạn nhân của hủ tục này. Để có thể lấy được vợ, ông Phử phải mang 200 lít rượu, hai tạ lợn, hai con trâu to và 7 đồng bạc trắng đến nhà gái. Quả thực đó là số tiền quá lớn đối với gia đình ông Phử cũng như đồng bào người Mông nơi đây. thì là gia đình vẫn còn nghèo cho nên là nhà tôi chỉ có mấy một con trâu thôi thế cho nên là có một con ngựa ra cả trâu đi bán rồi không đủ tiền ra cả ngựa lên gắn thì người ta không đồng ý thế bệnh bố vai bảo là con ngựa không đạt được cái số tiền như vậy thế mãi sau này là vợ chồng tôi à, mới à, cách được khoảng 4 năm thì vợ chồng tôi mới chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nương thì mới làm được đủ mình bán để giả đủ cho bố vợ thì lúc kia bố vợ mới có cái tính là vui vẻ đối với con rể và con gái nhà mình thế thì tôi thấy cái đó là khó vì tôi cũng nghèo rồi mà ba bốn năm mới giả được ba bốn triệu tồn lại kia thì nếu mà không thách cưới như vậy thì đúng gia đình phải làm là nhiều cái việc khác Đấy, đỡ cho con gái rồi là con rể Đói nghèo, đông con và hệ quả của hủ tục lạc hậu cứ vây lấy cuộc sống của những đôi vợ chồng trẻ mới cưới ở Na Hầu, khiến họ không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn giống như cuộc đời của cha mẹ mình. Phải mãi đến năm 2000, nghị quyết không để cho người dân tự do thách cưới cao phải có mức quy định của Hội đồng Nhân dân xã ra đời gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, một sự tuyên chiến của những cán bộ trẻ người Mông ở địa phương với chính tục lệ từ ngàn đời của tổ tiên mình, thì tục thách cưới ở Na Hầu mới dần được xóa bỏ theo nghị quyết này, mức quy định thách cưới được nêu ra rất rõ ràng. Ăn hỏi nhà trai đi lễ nhà gái một đôi gà, 10 kg thịt, dẫn cưới 2,6 triệu đồng, 80 lít rượu, 80 kg thịt lợn, không phân biệt giàu nghèo. Ai thách cưới cao sẽ bị phạt, số tiền thách cưới thừa thực hiện sung công quỹ. Vận động gia đình cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện trước. Sùng Nga Chúa, bí thư đoàn thanh niên xã Nà Hẩu là trường hợp đầu tiên thực hiện đám cưới theo nghị quyết mới – được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, hai bên gia đình chỉ thách cưới 80 lít rượu, 80 cân thịt. Niềm vui như được nhân đôi bởi sau khi kết hôn, vợ chồng Sùng A Chúa có điều kiện phát triển kinh tế, con cái được chăm sóc, học hành đến nơi đến chốn. Dù tuổi đời còn trẻ, song gia đình Sùng A Chúa đã thuộc diện khấm khá ở trong xã, mình biết ơn đảng, biết ơn chính quyền xã lắm. Nếu ngày ấy không có nghị quyết bỏ tục thách thuế cao, thì bây giờ mình chắc vẫn chưa trả hết nợ đâu. Con cái sẽ không có cái ăn, cái mặc khổ lắm. Bây giờ cái đầu mình cũng sáng ra rồi. Mình đã đi tuyên truyền cho các đoàn viên trong xã về vận động gia đình không thách cưới cao nữa để không phải khổ. Người dân xã mình đều ưng cái bụng, giờ ai cũng nghe theo rồi. Ờ, Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Na Hẩu sau này cứ ưng nhau, đến xã đăng ký là thực hiện cưới theo nghị quyết mới, đã xóa đi nỗi lo vô hình của việc xóa bỏ tục lệ truyền đời, tiếp thêm lòng tin cho đồng bào vào kỷ cương và sự công tâm của cán bộ, của chính quyền địa phương. Giờ con cái đã đều huề, cuộc sống gia đình hạnh phúc, đã có bắt ăn bắt để, không riêng gì vợ chồng Sùng Á Chúa, bí thư đoàn xã Na Hậu, mà rất nhiều cặp vợ chồng trẻ trong xã vẫn biết ơn nghị quyết, biết ơn những cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã giúp làm đổi thay cuộc đời họ. Đầu tháng 12 âm lịch, khi hoa mơ hoa mận nở trắng núi rừng là lúc đồng bào dân tộc Mông vùng cao Tây Bắc rộn ràng đón Tết truyền thống của dân tộc mình. Một vài năm gần đây, có một nét mới trong cách chơi Tết của người Mông vùng cao Co Mạ Thuận Châu, đó là thời gian ăn Tết đã rút ngắn hơn, thay vì một tháng như trước, giờ đây bà con chỉ ăn Tết trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chiều ngày 30 tháng 11 âm lịch, cả nhà bà và thị dính bản pha khuông xã Co Mạ huyện Thuận Châu đang tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. Việc quan trọng với bà Dính là thổi sôi để lát nữa các con trai cùng dã bánh dày. Lễ cúng năm cũ cũng được ông Vừ Xua Ly chồng bà Dính chuẩn bị kỹ lưỡng. Cả gia đình đang chờ đợi tiếng gà gáy đầu tiên của năm mới, một năm nhiều sức khỏe cho con cái. Theo phong tục thì à, việc đầu tiên của người phụ nữ mông trong những ngày đầu năm mới là dậy thật sớm để nhóm bếp lửa. Ờ, việc làm này với ý nghĩa là mong muốn một năm mới ờ, ấm áp và hạnh phúc hơn đối với những người thân trong gia đình mình. Sáng mùng 1 Tết, bà Dính dậy thật sớm để nhóm lửa, đun nồi nước, cho lợn gà ăn. Đã bao nhiêu năm rồi, Tết nào bà cũng làm những công việc đó thật sớm. Bếp lửa của người Mông sẽ rực đỏ trong suốt những ngày Tết tượng trưng cho một năm mới đầy đủ và ấm áp. Ta kìm nó bé, ờ, sợ trọ là chú mò. 我还留不干工作，我还留真是。我出的。我出就出，我出就的哟。你去打水多多。你咋打水多多？trong tôi tôi nó chia nó chia. Trước đây người Mông vùng cao Co Mạ Thuận Châu ăn Tết trong suốt tháng 12 âm lịch. Nhưng vài năm trở lại đây, thực hiện nếp sống mới được già làng trưởng bản vận động, thời gian ăn Tết của bà con rút ngắn hơn chỉ từ 5 đến 7 ngày Tuy nhiên, không phải vì thời gian ăn Tết ngắn mà không duy trì những phong tục ăn Tết cổ truyền của bà con như cúng lễ tổ tiên đêm giao thừa, làm bánh dày. Trong những ngày đón năm mới, mọi người trong bản cùng đi chúc Tết, khách đến nhà nào nhất định phải được uống chén rượu ngô, ăn miếng bánh dày, chúc tụng nhau sức khỏe mùa màng bội thu. Trước đây, người Mông chúng tôi ăn Tết lâu, ảnh hưởng đến sản xuất, không có lúa, chỉ có ngô ăn. Giờ chúng tôi ăn Tết ngắn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thủ tục trong ngày Tết, vẫn dạ bánh dày, vẫn cúng tổ tiên đầy đủ và làm lúa sớm để năm sau có của ăn, của để. Thế thì rút kinh nghiệm luôn mà thế cho cá vâng, vâng, vâng, ờ, thay đổi Bà con dân tộc Mông ở đây đang cùng nhau giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc mình gắn với nếp sống mới, đón Tết tiết kiệm an toàn. Tết vùng cao Co Mạ Thuận Châu rộn ràng và ấm áp trong thời tiết xe lạnh, hương vị cay nồng của chén rượu ngô, dẻo thơm của bánh dày cùng với lòng mến khách của chủ nhà là những cảm nhận chung của bất kỳ ai khi được một lần thưởng thức cái Tết của đồng bào dân tộc nơi đây. Không khí của một mùa xuân đến sớm trên vùng cao Co Mạ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cũng đã kết thúc chương trình trang địa phương hôm nay của Đài truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.